Xin chào các bạn Xin chào các bạn Hôm nay mình uh, giới thiệu các bạn ờ, sử dụng phần mềm uh, ờ, Photoshop để chèn hình ảnh, âm thanh cắt xén, chỉnh sửa âm thanh để cho nó khớp, cho nó theo ý muốn của mình thì đầu tiên thì các bạn phải có một cái phần mềm đó là Photoshop preview ờ, về cái phần mềm này thì các bạn tải trên mạng về sau đó các bạn ờ, cài đặt phần mềm ở đây hôm nay thì mình ờ, giới thiệu các bạn sử dụng à, chèn hình ảnh và âm thanh thôi còn cái cài đặt thì các bạn tự tìm hiểu trên mạng sau khi các bạn cài đặt xong thì có một cái biểu tượng giống như trên màn hình đây biểu tượng này hoặc là các bạn vào start và đây biểu tượng đây đây mình đã cài phần mềm này rồi mình cài phần mềm ProShow 9.0 mình à, sẽ mở nó ra à, các bạn à, chờ chút nó loát à, hơi lâu một chút bạn à, chèn hình ảnh âm thanh vào trong phần mềm sau đó thì bạn à, chỉnh sửa âm thanh hình ảnh cho nó khớp với âm thanh và hình ảnh khớp nhau rồi đây phần mềm đã loát ra đầu tiên thì các bạn phải à, có hình ảnh các bạn chuẩn bị cái hình ảnh và một bản nhạc âm thanh nào đó thì các bạn làm còn đây thì mình làm cái demo ví dụ thôi để các bạn xem đây mình à, có sẵn ở đây rồi mình sẽ chèn hình ảnh vào trong phần mềm um, ờ, forex đây các bạn uh, tìm cái phần ờ, hình ảnh và âm thanh các bạn lưu ở đâu thì các bạn mở ra đó đây như trong cái này mình lưu trong ờ, đầu e trong cái phần palette này đây ví dụ đây những cái hình ảnh mình đã tải về đây à, và phần nữa là phần hình ảnh và âm thanh các bạn khi mà uh, lưu tiếng file các bạn phải viết là tiếng Việt không dấu nếu mà có dấu thì phần mềm này nó sẽ không đọc được nó không định dạng được cho nên các bạn phải viết là tiếng Việt không dấu không có dấu đây ví dụ như hình ảnh đây mình ở trong phần uh, phần bullet đây mình uh, lưu ở trong cái ổ e và trong phần này mình đang mở nó ra đây mình ờ, sẽ chèn cái hình ảnh này vào phần mềm Photoshop ví dụ như mình lấy cái hình của ông ờ, của Ngọc Đại đây mình ờ, kích chuột vào đây mình giữ chuột phải nhé Đấy, khi nó có biểu tượng hình tròn tròn đây các bạn kéo xuống kéo xuống mà có cái hình giống như tờ giấy ấy. rồi xuống đây các bạn nhả ra rồi đấy, rất nhanh thấy cái hình ảnh đấy nữa cũng tương tự làm như vậy các bạn nhả ra đấy. rất là hay mình lấy tiếp hình nữa rồi và tiếp tục mình di chuột đây cho mình di chuột phải và mình nhả ra rồi ok giờ mình à, đến cái phần à, là các bạn à, chọn hiệu ứng cho cái hình ảnh này phần này các bạn kích vào đây rất nhiều Đấy, rất nhiều hiệu ứng các nhau, các bạn nhìn trên màn hình đây phần này thì hiệu ứng nó như này phần này thì hiệu ứng nó chuyển đổi như này Đấy, sau khi các bạn chọn hiệu ứng thì các bạn nhấn nút AP đây phần này cũng thế à, các bạn à, chọn rất nhiều hiệu ứng các bạn tùy chọn theo nghi hướng nào các bạn thích đây mình chỉ làm ví dụ thôi đây, gắn FV à, sau mình à, demo cho các bạn xem theo hướng à, à, video này nó dài dài à, khoảng 24 giây 24 giây có bốn hình ảnh dài 24 giây Đấy, bây giờ mình chèn âm thanh vào trong cái video này đây mình cũng chuẩn bị sẵn cái âm ờ, phần file âm thanh mp3 sau khi bạn um, download về các bạn chọn được cái âm thanh thì các bạn cũng lưu ở cái file là không có tiếng việt không dấu thì nó mới đọc được đây mình có sẵn đây là mình um, thao tác làm cũng tương tự như vậy các bạn kích vào đây các bạn uh, nhấn chuột uh, trái và sau đó các bạn kéo xuống có biểu tượng um, tờ giấy đây xuống đây các bạn nhả ra đang lát các bạn chờ tí đang ờ, đang lát bài này nó chắc đang hơi dài cho nên là hơi lâu một chút các bạn này chịu khó chờ phần mềm này thì rất là dễ sử dụng và nó có nhiều cái ưu điểm là mình có thể chỉnh sửa âm thanh mình có thể có được nhiều hiệu ứng đẹp cho cái video của mình sau khi mình ờ, làm xong mình có thể xuất video ra file và các bạn có thể là chia sẻ cho mọi người trên Facebook trên mạng xã hội gửi cho bạn bè người thân hoặc là các bạn có thể là uh, tải lên YouTube tuy nhiên là nếu mà các bạn tải lên YouTube thì cái phần nhạc thì các bạn nên uh, sàng lọc chọn lựa để ờ, không bị vi phạm bản quyền loát hơi lâu thì phần này mình tua nhanh đi để, để đỡ tốn thời gian của các bạn nhé rồi sau khi ờ, lát xong rồi thì các bạn ờ, chỉnh sửa cái hình ảnh thời gian của hình ảnh và cái thời gian của âm thanh cho nó khớp đây mình mở cho các bạn xem vì những cái đoạn nhạc này nó còn ờ, rất là dài nhưng mà cái hình ảnh nó đã kết thúc rồi thì các bạn muốn cho nó khớp với cái đoạn ờ, video đó thì cái ở cái phần này đây mà các bạn nhìn ờ, con chuột mình nhìn gì đây là các bạn cái chuột đây các bạn bắt đầu chỉnh sửa cái thời gian đây ví dụ mình đây mình cho là 100 đi đây là 100 đây bạn xem lại cái địa phần nhôm hộp Đấy, vừa nãy là thời gian nó chỉ có 2 phút thôi nhưng bây giờ mình đã tăng lên thành 6 phút và cái đoạn nhạc này nó sẽ dài hơn giờ mình tua đi cho nó nhanh đó đấy là các bạn mà chỉnh thời gian ở hình ảnh hoặc là chỉnh thời gian hiệu ứng lên các bạn tăng thời gian lên đấy còn cái phần cái phần âm thanh các bạn kích vào đây bạn vào tim mê đây rồi các bạn uh, di chuột lại <coughs> bạn muốn thời gian nó dài hơn thì bạn kéo ra kéo ra đây Đấy. thời gian của âm thanh còn nếu các bạn muốn thời gian nó ít đi thì các bạn kéo về đường chuột các bạn kéo về đây Đấy. rồi thời gian nó chỉ còn là một nghìn giây mình demo cho các bạn xem Đấy. Bạn nhìn thấy cái biểu tượng màu xanh này nó, nó kéo về đến đây rồi. Đấy, nó ngắn đi Đấy. bạn dài ra bạn cũng làm thao tác như vậy bạn kéo dài ra Đó. Và làm như vậy. Bây giờ mình muốn cho nó khớp với cái um, hình ảnh và âm thanh này khớp nhau thì các bạn tính cái thời gian lên một ờ, một trăm giây bốn trăm giây bốn trăm năm trăm bốn trăm mười lăm giây bằng kính vào đây bạn ờ, sửa chỗ này là 415 giây 415 giây ok ok đấy đây đoạn xanh xanh nào đấy kéo dài đến đây khớp rồi nó cách đơn giản vậy thôi rất là đơn giản các bạn xem cái thời gian hình ảnh và thời gian âm thanh để cho khớp nhau các bạn muốn uh, nó ngắn hơn thì các bạn cho thời gian ngắn hơn dài hơn thì các bạn chỉnh thời gian dài hơn và hình ảnh cũng vậy cái phần um, đây phần hiệu ứng như thế rồi ok sau khi xong thì các bạn um, ừ, tải video về thôi <coughs> xong xong hoàn chỉnh thì các bạn uh, ừ, tải video về máy bạn vào phần uh, booting đây bọn phần youtube đây rồi đang loát rồi video của mình hướng dẫn các bạn đến đây là kết thúc à, xin ờ, chúc các bạn à, sử dụng tốt phần mềm ProShow các bạn xem video à, nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo và các bạn hãy comment ở bên dưới để